Xin kính chào anh chị khách hàng Thì hôm nay Giang xin chia sẻ những cái chương trình bán hàng và tiến độ xây dựng của dự án Westgate cho anh chị khách hàng cùng xem qua anh chị khách hàng nhé Thì um, như trước mặt anh chị khách hàng thấy đó là khu vực sa bàn của dự án Westgate Thì uh, Giang sẽ xin chia sẻ lại cái tổng thể của cái sa bàn này để anh chị khách hàng dễ dàng nắm rõ hơn về uh, thông tin dự án Westgate để anh chị khách hàng có những sự lựa chọn tốt hơn trong cái, những cái giải pháp đầu tư và giải pháp nhà ở trong tương lai của mình thì um, những uh, những tháng gần đây như anh chị khách hàng được biết đó thì những cái thông tin về huyện Bình Chánh sắp lên thẳng thành phố rất là nhiều trên các thông tin phương tiện truyền thông báo chí và những cái kênh báo chí lớn giống như báo tuổi trẻ, báo thanh niên, VnExpress chẳng hạn như vậy thì họ đưa thông tin rất là nhiều và đây là cái thời điểm vàng và là thời điểm tốt nhất anh chị khách hàng nên sở hữu cho mình một căn hộ tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh tại vì trong cái quỹ đất trung tâm hành chính huyện Bình Chánh đó, ngoài những cái cơ quan hành chính nhà nước thì dự án Westgate là khu vực gọi là nhà ở duy nhất đúng không ạ thì nhà ở duy nhất tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh thì cái giá trị bất động sản của mình cực kỳ là cao luôn và sau này khi mà Bình Chánh lên thành phố thì giá của mình bây giờ thật sự người ta muốn mua cũng rất là khó nếu mà không có người bán thì cũng không sở hữu được thì hiện tại dự án Westgate của chúng ta đang cho khách hàng mua những căn giống như là những căn shop house nè những căn villa khối đế rồi những căn hộ có luôn sân vườn và những căn hộ tiêu chuẩn luôn thì à, Giang sẽ chia sẻ lại cái tổng thể là cái thứ nhất dự án của chúng ta được xây dựng làm hai tầng hầm và 20 tầng nổi tầng 1, tầng 2 là tầng khối đế mặt ngoài của những cái tháp thì đó là những căn shop house mặt trong là những căn villa khối đế nằm trong khu căn hộ ha để anh chị khách hàng dễ hình dung nó nằm ở tầng 1, tầng 2 còn những tầng 3 là những căn hộ có luôn cái khoảng sân vườn khi mà anh chị mua căn hộ ở tầng 3 này anh chị sẽ được chủ đầu tư bonus thêm cái khoảng sân vườn để anh chị có thể trồng cây đó hoặc là đặt những cái ghế sofa những ghế xích đu buổi chiều buổi sáng mình ngắm cảnh xung quanh cũng rất là đẹp luôn và mình ngắm xuống cái công viên trung tâm với hơn 50 tiện ích cực kỳ là đẳng cấp có hồ bơi có sân chơi thể thao ngoài trời sân chơi thể thao trong nhà dành cho người lớn và trẻ em luôn rồi à, khu picnic cắm trại nè mỗi buổi chiều cuối tuần rồi khu BBQ tiệc nướng nè rất là nhiều và vân vân và tầng hầm của chúng ta là có những cái giếng trời thông xuống cái khu vực tầng hầm nó sẽ không bí và nó lấy gió ánh sáng oxy đầy đủ đó rất là tuyệt vời đúng không ạ chưa hết chủ đầu tư An Gia còn bố trí những cái thiết gọi là cấm sạc đối với thiết bị xe điện như anh chị biết những ngày gần đây đó giá xăng là tăng cực kỳ là cao luôn nói chung ai đi cũng than trời hết thì giải pháp dùng xe điện là giải pháp tốt nhất và được nhiều anh chị lựa chọn là nói chung bây giờ trong thời điểm nay á thì Giang và một số bạn bè của Giang là hiện nay cũng đang muốn mua một ô tô nhưng đang phân vân đang chọn giải pháp nên mua xe điện hay là mua xe xăng đây thì mọi người đều có nghĩa là đặt ra vấn đề là nên chọn cho mình một chiếc xe điện thì sau này khi mà anh chị sở hữu xe điện nó tiết kiệm được rất là nhiều chi phí rồi bên cạnh đó chủ đầu tư bố trí sẵn cái cái uh, phích cắm điện cho mình luôn để mình sạc cho chiếc xe của mình luôn bây giờ anh chị nhà anh chị mà không không có cái cái cái cái cái bình sạc thì anh chị mua xe điện về thì làm sao mình sử dụng đúng không ạ và mình đi ra những cái chạm sạc nó nếu mà chỗ đó nó không có chạm sạc thì làm sao mình sạc giả sử mình chạy ra khu vực khỏi thành phố Hồ Chí Minh mà không có cái điểm sạc tới đó không lẽ mình ký xe cẩu chở xe mình về sao đúng không ạ đó thì khi mà mỗi buổi tối về trong chính căn hộ của mình mình sạc luôn và khi cái thời điểm xe điện nó thông dụng rồi á, là sử dụng rất là dễ dàng đó là cái điểm nhấn cái điểm nhấn thứ hai á, tại dự án của chúng ta khu vực của tháp C hay còn gọi là tháp thêm của dự án Westgate chủ đầu tư bố trí cho mình một khu vực gọi là sân chơi tennis ngoài trời cực kỳ là đẹp nằm ở tầng 3 của tháp thêm 2 thêm nó chia làm thêm 1 và thêm 2 nằm ở vị trí thêm 2 cực kỳ là rộng và thoáng thay vì không gian này chủ đầu tư có thể xin nhà nước để xây dựng căn hộ nhưng mà không họ bố trí cho mình một sân tennis ở vị trí tầng 3 đó chưa hết chủ đầu tư an gia còn rất là tinh ý khi bố trí à, một cái môn chơi thể thao gọi là thời thượng luôn gọi là trí tệ và rèn luyện tính kiên nhẫn đó là à, sân góp giả lập nếu anh chị nào có ý định là muốn chơi góp để tiếp cận những giới gọi là thượng lưu giàu có hơn thì mình có thể tập góp ở trong khu căn hộ của mình để mình khi mình ra sân mình không có bỡ ngỡ mình chơi thì bản thân của Giang khi mà à, có sân góp giả lập này thì Giang tập cũng khá là nhiều luôn tại nhà mẫu của dự án Westgate vị trí Giang đang đứng đây nè thì sau này khi bàn giao căn hộ chúng ta cũng có một cái sân góp giả lập y chang như vậy luôn á đó. đó thì à, mình chơi đây được thì sau này khi mình ra góp ngoài trời á, là mình vui chơi với mọi người luôn là mình biết biết à, sử dụng góp luôn rồi bên cạnh đó có những cái ờ, môn như là um, thể thao bóng bàn cầu lông bóng gỗ bóng truyền chẳng hạn rồi sân chơi trẻ em đầy đủ rất là nhiều tiện ích và tiện ích của chúng ta lên tới 1.9 hecta công viên nội khu và bên cạnh đó có khu vực công viên ngoại khu đó 2 hecta là hiện hữu luôn thì công viên ngoại khu thì ờ, trước đây là bên à, ờ, quỹ ban nhân dân của Bình Chánh là họ thực hiện họ trồng cây xanh một mảng xanh rất là mát rồi nhưng mà khi mà chủ đầu tư An Gia họ xây dựng cái dự án Westgate này và họ xin với quỹ ban là bỏ 10 tỷ đồng để mà cải tạo lại công viên họ làm cái công viên đẹp hơn họ xây dựng luôn cái nhà vệ sinh cho công viên ngoại khu luôn giống người ta đến chơi mà không có nơi đi vệ sinh thì chủ đầu tư An Gia rất là tinh ý thì sẽ làm cho công viên đẹp hơn và có cho những người cư dân bên ngoài họ đến họ chơi thì khi đó nó sẽ thu hút được rất là nhiều cư dân họ tìm đến cái à, công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh cũng như họ sẽ biết đến dự án mình nhiều hơn và nó sẽ giúp cho cái khu thương mại gọi là những căn shop house mặt ngoài của dự án á, nó sẽ xôm tụ hơn nếu anh chị nào đầu tư trong giai đoạn này thì cực kỳ là tốt luôn và tiến độ xây dựng cực kỳ là nhanh anh chị khách hàng nhé à, bây giờ Giang sẽ mở một số hình ảnh về tiến độ dự án thì hôm qua Giang có đến dự án và Giang quay đây nè những hình ảnh đây là thực tế luôn là Giang quay lại dự án Westgate đang xây dựng lên tới tầng 4 của anh chị khách hàng tháp A là xây dựng tầng 3 và đang lên tầng 4 và tháp B là một B2 là đã lên tầng 4 rồi B1 thì đang tầng 3 mắc mé lên tầng 4 còn tháp D là đang bắt đầu lên tầng 1 tầng 2 rồi tháp C thì phần hầm đang gọi là sắp hoàn thiện rồi đúng không đây là những cái hình ảnh mà anh chị thấy thực tế luôn đó tốc độ cực kỳ là nhanh pháp lý hiện tại là chuẩn chỉnh và hoàn thiện anh chị có thể lên cái à, website của sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị có thể tìm hiểu về pháp lý luôn của dự án Westgate họ họ đã tải lên đó luôn rồi đó rồi pháp lý đầy đủ rồi xây dựng tốc độ xây dựng nhanh chưa hết nha đợt này chủ đầu tư An Gia có chương trình thanh toán cực kỳ là ưu đãi nếu anh chị khách hàng muốn sở hữu căn 2 phòng ngủ thì anh chị khách hàng chỉ bỏ ra 20% giá trị căn hộ thôi cái đợt đầu tiên anh chị thanh toán 15% và hai tháng sau anh chị thanh toán 5% cái số tiền còn lại là bên chủ đầu tư với bên ngân hàng sẽ đồng hành tài chính cùng anh chị là ngân hàng sẽ hỗ trợ giải ngân cho chủ đầu tư và anh chị không phải đóng lãi không phải đóng gốc tới lúc nhận nhà tới thời điểm đó nếu anh chị có tiền thì anh chị trả lại cho chủ đầu tư và ngân hàng còn anh chị không có tiền anh chị có thể vay luôn cái khoản đó rồi đối với căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ thì sao ạ à? căn 3 phòng ngủ thì nhẹ hơn hai phòng ngủ nữa anh chị chỉ thanh toán 15% thôi đợt đầu là 10% đợt 2 là 5% số tiền còn lại là ngân hàng sẽ đồng hành tài chính cùng anh chị giải ngân cũng giống như căn 2 phòng ngủ rồi đó là chương trình thanh toán chưa hết Giang xin chia sẻ một chương trình đặc biệt từ chủ đầu tư đó là chương trình chiết khấu nếu anh chị nào quyết định mua thì nên đặt mua sớm và đặt mua có hoàn tiền nếu anh chị đặt mua anh chị được chọn căn rồi tới ngày mở bán anh chị lấy còn không thích thì chủ đầu tư sẽ hoàn tiền lại anh chị đặt mua sớm thì có những cái ưu đãi như thế nào đúng không ạ đặt mua sớm thì anh chị sẽ được chủ đầu tư chiết khấu 0.5% trên giá trị căn hộ mà nếu đến ngày mở bán anh chị mua tại lễ mở bán là anh chị không được cái 0.5 đó rất là hay đúng không? mình được, vừa được chiết khấu mình nếu mình không mua mình vừa được hoàn tiền rất là hay bên cạnh đó chủ đầu tư còn có một cái chương trình cho những khách hàng à, ở một số khu vực có KT3 thành phố Hồ Chí Minh á, giống như Tân Bình quận 6 chẳng hạn như vậy đi thì và một số quận khác nữa thì anh chị khách hàng sẽ được chiết khấu một phần trăm trên giá trị căn hộ nữa hoặc là anh chị có thể mua cổ phiếu của An Gia với 1.000 cổ phiếu thì anh chị sẽ được chiết khấu một phần trăm thì những thời điểm này là chủ đầu tư An Gia đang bàn giao những cái dự án giống như nhà phố The Standard ở Bình Dương nè, dự án căn hộ The Sống ở Vũng Tàu thì giá trị cổ phiếu đang tăng. Anh chị mua cổ phiếu anh chị vừa có lời ở cổ phiếu mà vừa được chiếc khấu trăm nữa, cực kỳ là hay đúng không ạ? Rồi, chưa hết. Chủ đầu tư An Gia còn có chương trình gọi là um, à, gia tăng lợi nhuận cho anh chị khách hàng nếu mà anh chị khách hàng chọn những phương thức thanh toán nhanh một tí á, hoặc là cái đợt thanh toán đầu tiên á anh chị khách hàng sẽ được chủ đầu tư chiết khấu 18% trên giá trị đợt thanh toán đầu tiên nếu mà anh chị chọn giải pháp thanh toán một lúc 50% anh chị sẽ được chiết khấu 18% trên giá trị 50% đó còn anh chị chọn thanh toán theo đồng hành tài chính thì cái khoảng 10% đối với căn 3 phòng ngủ và 15% đối với căn 2 phòng ngủ anh chị vẫn được chiết khấu 18% trên cái số tiền mà anh chị thanh toán đợt đầu tiên cực kỳ là hay đúng không ạ rồi bên cạnh đó chủ đầu tư có chương trình gọi là khách sĩ nữa nếu anh chị mua một căn ở anh chị mua thêm một căn để đầu tư đối với những căn shop house hoặc là những căn villa mặt trong á thì anh chị sẽ được chủ đầu tư gọi là gia tăng cái chương trình chiết khấu cho khách hàng mua sỉ từ hai căn trở lên đó mỗi căn cũng được chiết khấu một phần trăm nữa nếu cộng lại cái số tiền chiết khấu cực kỳ là nhiều chưa hết anh chị khách hàng nhé đến ngày mở bán thì anh chị khách hàng sẽ được chủ đầu tư chiết khấu hoặc là tặng vàng hoặc là những cái chương trình trong buổi đó gọi là buổi Happy Surprise sẽ rất là nhiều chương trình luôn rồi nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một căn Westgate để mình gia tăng giá trị tài sản trong tương lai để đồng tiền chúng ta không bị trượt giá trong thời điểm hiện tại thì hãy liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 Giang sẽ hỗ trợ tư vấn anh chị tại vị trí nhà mẫu dự án tại Sa Bàn và hoặc là tại vị trí dự án Westgate luôn rồi để anh chị sở hữu ngay những căn đầu tư ở tương lai hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate xin chào anh chị khách hàng